em chẳng dám thành câu Ngày từng ngày lại nhiều thêm nỗi đau Em như hoa kia đầy gai Tim anh chẳng thể chứa ai Yêu anh sẽ tốt mà Em sẽ chẳng phải buồn nữa Anh hứa sẽ tốt mà Sẽ chẳng còn ngu ngơ như lúc xưa Khi ta chạm. bài ca em viết trao tặng anh chỉ mỗi anh Sẽ... khi yêu ai rồi chẳng cần biết bên ngoài nắng to hay là mưa sao chỉ cần biết phải chạy rất nhanh để được tới nơi có người mình thương child